어.

Amen. Mm-hmm. cá, thịt thịt trống, cá, cá, thịt thịt trồng, thịt thịt trồng, cá, thịt thịt phóng, thịt thịt trồng. 처음